Mông mông. Wee. Dun dun. Twerk. Wee. Dun dun. Wee. Mông mông. Wee. Dun dun. Wee. Dun dun. Wee. Dun dun. Wee. Mông mông. Wee. Dun dun. Dun dun. Wee. Dun dun. Wee. Wee. Dun dun. Wee bông bông quy đừng tông đừng tông quy đừng tông quy bông bông quy đừng tông quy đừng tông quy đừng tông quy bông bông quy đừng tông quy đừng tông quy đừng tông quy bông bông quy đừng tông quy đừng tông dum dum wee mom mom wee dum dum dum dum wee dum dum wee mom mom wee dum dum wee dum dum wee dum dum wee mom mom mom wee dum dum dum dum wee dum dum mom mom wee dum dum Dun dun Wee. Dun dun Wee. Wee. Dun dun Wee. Dun dun Wee. Wee. Dun dun Wee. Dun dun Wee. Wee. Dun dun Wee. Então.